đến ba tạ rưỡi phân gà đi một vôi đầu tiên là khử 60 ờ, cân vôi mà xả vôi là khoảng bao nhiêu cân ạ vôi 60 cân 60 cân vôi bột vâng mới để phân ờ, phân gà là lẫn với đất vâng. xong làm đất xong rồi là, là lên uống cho là rạch uống ra làm vôi miệng xong rồi dưới là lót 350 kg phân gà để ngoài mục vâng và xong rồi rắc 30 ờ, kg NPK lâm thao à. loại bón lót đấy vâng. rắc lên rắc vâng. đều vâng. một xào và như vậy là 10 kg phân silic và vâng. bón lót 5 cân đấy vâng. rắc chưa rắc đều thế vùi gấp lại vâng. thế sau đó là, làm đập sạch nhuyễn nhẹ trồng hạt vâng đây là trồng hạt chứ không phải là trồng hạt chứ không phải là mình chứ không phải làm bầu làm bầu à? ừ. vâng trồng hạt đấy nhỉ thì ừ, cái ừ, ờ, này là ông trồng từ bao giờ ông có nhớ là ngày ngày trồng không? gần 2 tháng rồi. Ở đây là giống dưa gì ạ? Giống Hoàn Châu ạ. Vâng. Cái giống này là quả nó dài hay chơi hay là tròn ạ? Quả dài. Vâng. Vâng. Thế mời ông sang bên này cái. <laughs> Mời mời mời ông Hữu sang bên này cái. Vâng. Chào bác nhé. Vâng. vâng. À, đây các bạn này, quả đẹp quá. Ông ông Bạch ờ, giúp đây. Bạch giúp để xem là quả mức độ nó như nào. Ừ. Đây. Bạch kỹ dạ, bạch kỹ. Cái này vào một tháng 20 ngày rồi. Kỹ kỹ hẳn đó. Từ từ lúc trồng đấy. Từ lúc trồng đấy. À một tháng 20 ngày rồi. Ừ. Vâng. Gọi là 50 ngày đi. Dự kiến sẽ thu vào tầm nào? Dự kiến khoảng độ như vậy là ờ, hai chục ngày nữa thì thu. Vâng. đấy. Vâng, thu loạt luôn. Cái này là Hoàng Hoàng Châu ấy à? Ờ, Hoàn Hoàn Châu. Hoàn Châu. Giống Hoàn Châu. Giống Hoàn Châu. Vâng. Thế và ừ, ờ, với cái quy trình ừ, vừa rồi của ông thì ông có phải ờ, dùng thêm cái gì nữa không? À, đấy là như vậy là, là đây mình là... chuyển sang luống này xem nào đây là khi bón lót. Đây ạ, để xem. Bón thúc thì khoảng như vậy vâng, 10, ông, Bạch, ông Bạch 10 ngày như vậy là, là, là tưới bón thúc một gốc một lần. Vâng. nó bị tí thế sao? À, để, để sự quật sâu nó ăn. À sâu ăn. À. Quật ờ, ừ. sâu xanh nó nhiều sâu xanh lắm, năm à, nay rất nhiều sâu. Vâng. Quả này là quả dưa này sau này dài hay là quả tròn ạ? Quả này là, là không được dài. À, nó không dài nó tròn nó sẽ tròn. Ừ. Vâng. Và khi mà được thu thì trọng lượng của nó là khoảng bao nhiêu? Vâng, ờ, trung bình là 4 kg. 4 kg một một, một quả đấy. Một quả đấy. Vâng. Và cái ờ, với cái quy trình ông bón như thế thì sau đấy thì ông bón thế nào? Sau, sau này như bắt đầu có lá thật bắt đầu tới bón bón bón nót à, ừ. bón thúc bón thúc bón thúc thì bón thế nào bón thúc như vậy là cứ ờ, nâng bột, bột nó nâng bột nâm thao độ 6 kg lần bột vâng. một lần tưới vâng. và độ một kg rưỡi một năm kg đạm một ừ. kg kali vâng. và như vậy một uh, túi phân 9 lít 300 g pha lẫn tưới pha lẫn tưới vâng. vâng. tưới cho cái diện tích là một xào này vâng, một xào vâng. thế và chúc mình độ tuần tưới là tuần cứ theo đúng công thức như thế luôn vâng. vâng. bình quân đấy là bình quân vâng. thế thì ờ, từ đó đến bây giờ ông đã tưới được bao nhiêu lần rồi như vậy là cứ 50 ngày thì tôi tưới vào độ 6 7 lần 6 7 năm. Cũng có vâng. lúc nó dài thời gian hơn. Ruộng dưa này có cần phải tưới thêm không ạ? Cái này vẫn phải tưới thêm. Tưới thêm khoảng 3 lần nữa. Vâng. Thì mới thôi. Vâng. Tưới chắc một từ, từ lúc trồng đến lúc tưới phải gần chục lần. Đấy. Đấy. Đấy. Thế là Sinic ờ, Tân thì ừ. dùng 10 cân. Ừ, Và... Cái loại lót là 10 kg. 10 cân. Ừ, Bón ờ, thúc thì tưới thì mỗi lần đồng túi. Vâng. Ừ, túi là hơi ít đấy. Vâng. bây giờ ông nhận xét cái quả dưa đây như nào? quả dưa này là ngoại hình còn quả còn dài vâng. Ờ, còn còn còn mới đang phát triển mà có ít ngày mà vâng dạ. nó phải còn những ờ, gần một tháng nữa mới được thu hoạch 20 ngày nữa nó còn 20 còn lại còn lớn nhiều vâng dạ, dạ. vâng thế và tới đây thì tiếp tục thì mình sẽ bón như nào cứ lại theo cái lượng như thế thôi vâng lại bón như thế vâng nó vào bộ 6 7 kg ờ, lân bột lâm thao và 2 kg đạm mù rê vâng. của Đỗ Châu vâng. và một quả và sau này nhận xét về cái lá như nào cái mình có thể vừa nói vừa đi di chuyển sang những đúng bên quả đây là mẫu mã là, là lá dày đẹp vâng. năm nay là thời tiết là bất thuận nhưng mà nhờ có phân chiến đích lá dày <laughs> lá nó dày và là như vậy là ít sâu bệnh lá này nếu không có phân chiến đích thì nhiều sâu bệnh hơn vâng lá nó thời tiết đâu nó thuận vâng. lá nó rất dày ở đây ông có giảm được lần thuốc trừ sâu là không năm nay là nó thời tiết nó, nó, nó không thuận nhiều sâu như năm ngoái thì giảm rất nhiều vâng. năm nay thì không không không, không giảm được vì nó nhiều sâu bệnh thời tiết không thuận mưa nhiều mưa, mưa kéo nhiều dài quá. rét kéo dài vâng. ban đầu khi trồng là ánh nắng ít ánh nắng ít là nhiều nhiều, nhiều bệnh cho nên bây giờ đến bây giờ thì phát triển rất là tốt bây giờ cái nguồn nước thì yêu cầu là phải nước đây đây thì hơi khó khăn rồi nước thế ạ mà đây không có nước thì làm nào nhỉ đây ừ, tí một rồi à thế ạ mà khô, khô quá là không được vâng cái giống này đã để khô mà bơm nước vào là chết hết thế ạ à? tức là luôn luôn phải giữ ẩm cho nó luôn phải giữ ẩm vâng luôn phải giữ ẩm cho nó đây là cái phủ cái màng ni lông này là nó nó còn giữ ẩm được tốt đấy vâng thì lá nó rất đẹp như này hôm nay ngày âm lịch là ngày mùng 8 à? 9 mùng 9 mùng 9 tháng 4 nhuận tháng 4 nhuận năm 2020 và ngày dương lịch hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm năm 2020 và trên ruộng của ông ờ, Ngô Ngô Văn Hữu mà chúng tôi đã đăng những trên những cái YouTube và các bạn xem đấy thì ờ, năm nay là ông Ngô Văn Hữu này ờ, trồng cái dưa hấu đấy, dưa lê thì vẫn đang trồng và chúng tôi vài hôm nữa chúng tôi sẽ làm đây mời cầm em đây Vâng chào các bạn nhé. Dạ, vâng. ờ, Ngày hôm nay chúng tôi là làm một cái ờ, công ty dạ. làm một cái phóng sự về cái dưa hấu dạ. của ông Ngô Văn Hữu ở thôn à, Thái Bảo, thôn Bảo Ngọc, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Và trên diện tích ở đây là một sào à. dưa hấu và trong cái thời tiết năm nay vô cùng khắc nghiệt. Nhưng chỗ này đây các bạn này. Chỗ này là có thể là Cái này còn to lắm. Vâng, cái này đây đây, đây, các bạn này. Đây. vạch chỗ nào nó có dưa chỗ đấy. Nhưng ở đây rất là sai nhưng mà chủ ruộng là chỉ lấy mỗi một dây là một một mỗi hai quả thôi. Mỗi một gốc từ một đến hai quả. Vâng, mỗi một gốc là một hai quả đấy đây. Những quả của nó cái da của nó xanh như thế này thì ờ, nó sẽ báo hiệu cái tương lai như nào ạ? Nó sẽ báo hiệu như nào? Quả này là còn ngoại hình là tương lai là quả còn dài và còn to. Vâng. Mỡ đẹp. Vâng, đây. Ngoại hình là đẹp. Ngoại hình sẽ đẹp hơn đúng không? Cái dưa này thì ưu điểm của cái dưa này nó như nào? Dưa này là riêng cái loại giống này là đậy nhưng mà cái chất đất ở trong đồng này là ngon hơn ở ngoài ngoài bãi ngoài đây à thế ạ? thơm ngon vâng. ngọt độ ngọt ừ, hơn mà sắc ngon thơm ngon hơn nó vâng. không nhạt như ngoài, ngoài đất ngoài ngoài bãi vâng à. nhưng mà cái dưa này thì cắt ra thì cái cát của nó như nào ông có thể giới thiệu qua với các bạn tí được không cái này độ cát dày ờ, nó thơm nó ngọt và nó cái độ ngọt của nó thế nào độ ngọt này là nó sắc ngọt thơm vâng. và như vậy là, là, là, là, là, là cái cái vỏ thì rất ngọt vâng. trên à, chúng tôi có thể cho các bạn thấy là trên diện tích của xào đây nó rất là đồng đều nó phát triển rất là đồng đều đấy và cái ờ, hiện tượng sâu bệnh ở đây thì ờ, không có cái biểu hiện à, rộp lá không bị à, cái ảnh hưởng của sương mai nó rất đẹp như này đấy và hôm nay thì chúng tôi chỉ làm tạo một cái video ngắn này thôi đấy vài nữa thì ờ, ờ, vài nữa tôi sẽ ờ, đến đây để hướng dẫn hướng dẫn cái phun phân silic cho dưa ở trong quá trình chăm sóc tiếp tục chăm sóc cái độ dưa này để cho các bạn xem này dưa quả rất đẹp như này cái chỗ này ừ. ảnh hưởng cái cái sâu xanh nó sâu sâu sâu xanh vâng. Vâng, vâng. rất là đẹp đây phải chỗ nào cho rất nhiều sâu chỗ này năm đầu đấy nhận của nam rồi ông cụ ốm ở trong đây ngay chỗ cầu bến xe cổng vâng đây các bạn quả đẹp quả đang có chiều hướng mở rộng công ty <laughs> mở rộng để phát triển đấy và ờ, chúng tôi sẽ à, vâng thưa ông Hữu là uh, ông có uh, nhắn nhủ gì với những bà con trồng dưa năm nay ạ? Bởi vì uh, tôi nghe ông nói là từ Kim Thành Hải Dương, từ Quảng Ninh, từ uh, Yên Bái, Yên Bái, Campuchia, Campuchia cũng về đây, Ồ, cũng điện rồi, thoại, Phúc, rồi vâng. Hà lam vâng. Thái Nguyên, vâng, cũng, cũng điện thoại để nhờ ông tư vấn cho sau khi mà chúng tôi đăng trên YouTube về cái ruộng dưa lê của ông thì đã được uh, bạn à, khán thính giả trên uh, cả nước là điện về tư vấn rất nhiều Đấy, thì ông có đôi lời nhắn nhủ gì với những người trồng dưa năm nay ạ ông có những cái tâm sự có những chia, chia sẻ gì ạ à, tôi cũng uh, ý kiến với uh, tất cả bà con nông dân các đồng chí trong vâng nói đi ạ vâng ý kiến với tất cả các đồng chí trong công ty Tân Phát phần trên Bắc Giang và bà con nông dân cũng làm trồng dưa như tôi thì bà con cũng có à, nhu cầu về mặt kỹ thuật thì tôi có à, trình độ được đến đâu thì tôi cũng tư vấn giúp bà con đến đó để cho giúp bà con để đạt được những cái mong muốn của mình như khi làm cái rau màu nó có hiệu quả cao hơn để đảm bảo cho cuộc sống được tốt hơn nữa và cung cấp cho thị trường những sản phẩm ngon và giá vâng. trị và năm nay thì để chăm sóc cái ruộng dưa hấu này có khó nhau không? Ông có thể chia sẻ một tí ạ. Cái này thì như vậy là cũng tương đối là về cầu kỳ về về về thời gian và kỹ thuật. À. Kể cả nước tưới và kỹ thuật chăm bón và các loại thuốc trừ sâu. Thường thường là thuốc uh, bảo vệ thực vật thì cũng phải đổ thuốc. Phun một loại thuốc là kháng kháng thuốc không được. Vâng. Để uh, ờ, có phân chín đích như vậy là, là, là hiệu quả. nhiều cái tương đối ruộng Vâng Và các bạn ơi hai chục ngày nữa chúng tôi sẽ đến đây để bổ một quả dưa ra để cho các bạn chứng kiến là xem là để có đúng như là lời ông Ngô Hữu nói không để các bạn có thể trận tận mắt chứng kiến là cái dụng dưa dùng phân bón xi linh tân bắc giang nó hiệu quả như thế nào sau khi bổ quả dưa ra và để các bạn thấy rằng cát nó dày như thế nào rồi nó nó nhiều nước nhưng mà nó lại không phải lỏng nước nhiều nước nhưng không phải lỏng nước mà để xem là cái miếng dưa cắt ra vỏ sắc vỏ mỏng như thế nào và cát dày vỏ thì mỏng mà mã thì đẹp và đặc biệt là cái trọng lượng của dưa như thế nào và thưa ông Ngô Văn Hữu là để nói một câu về phân xịt thì ông nói với các bạn khán giả trên cả nước như nào ờ, nói với ờ, bà con nông dân mà trên ờ, cả nước mọi miền của tổ quốc mà ai có mong có nguyện vọng trồng cây rau màu như tôi thì cũng nên tìm hiểu về cái loại phân Sinic phân trung lượng của công ty Tân Phát đã sản xuất ra để giới thiệu với bà con sản phẩm cho bà con trong ờ, khách hàng trong cả nước tiêu dùng và tôi dùng cái này đã mấy năm rồi rất là tốt ông có thể cho bà con biết số điện thoại của mình được không số điện thoại của tôi là 0988 264 727 vâng.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 và tạm biệt ông Ngô Văn và và kính chúc ông cùng gia đình mạnh khỏe có một năm à, 2020 này thu hái cái à, dưa rau màu thành công à, viên mãn cảm ơn chị